Xin chào toàn thể quý vị và các bạn Hôm nay Minh Toàn à, xin à, chia sẻ đến quý vị và các bạn cái cách mà chúng ta dùng à, phần mềm Camtasia để chúng ta sản xuất video hàng loạt à, Ban đầu Minh Toàn không biết cái này nhưng mà về làm dần về lâu về dài thì Minh Toàn quen thì ờ, Minh Toàn muốn chia sẻ để quý vị các bạn đỡ mất thời gian như Minh Toàn ban đầu thì uh, Minh Toàn đang uh, dùng uh, phần mềm Camtasia ở đây là Camtasia 9 thì uh, cái này Minh Toàn uh, xin chia sẻ đến cho những cái bạn mà chúng ta chưa biết còn những, bạn mà biết rồi thì uh, chúng ta có thể là bỏ qua một số cái đoạn để đến phần mà các bạn uh, uh, quan tâm thì uh, cũng rất mong uh, các bạn thông cảm cho Minh Toàn nhé thì ban đầu uh, khi mà chúng ta mở phần mềm Camtasia lên thì nó có giao diện như thế này sau đó ở đây chúng ta bắt đầu là chúng ta chỉnh video đầu tiên cái này của toàn đang sản xuất một cái video thành ra là các bạn cùng làm Minh Toàn nhé ở đây Minh Toàn chọn à, cái chất lượng của video là HD đi HD à, xong Minh Toàn sẽ lấy cái chất lượng HD này Minh Toàn phải co lại một một tí để nó vừa cái khung chất lượng của HD luôn đây đây là cái chất lượng HD các bạn đấy thế là sau khi mình chỉnh được chất lượng HD thì bắt đầu chúng ta làm cái video đầu tiên thì ở đây thì ờ, mình toàn đã lấy sẵn một số cái, ờ, cái mà mình toàn làm video thì chúng ta lấy kéo xuống ví dụ intro Đấy, mình toàn lấy intro mình toàn thả vào cái phần này mình toàn ờ, muốn phóng to lên và mình toàn uh, cắt bỏ bớt cái phần uh, phần này Đấy cắt bỏ bớt cái phần à, mà mình không mong muốn sau đó là chúng ta có thể lồng à, thêm cái uh, vào đây là mình toàn làm mà có thể mình toàn làm cái outro của một kênh nhé đấy làm toàn lồng outro vào ở đây thì chúng ta cũng có thể đánh thêm cái chữ à, chúng ta đánh thêm chữ ở đây cho nó chữ nó chạy nhanh thôi và đây chúng ta chọn phông chữ chúng ta vào đây chúng ta chọn phông chữ rồi máy Minh Toàn à, hơi yếu thành ra là nó đang quay vòng vòng các bạn thông cảm cho Minh Toàn nhé đây Toàn là hay dùng cái phông chữ uh, tham zoom này Đấy. sau Toàn đánh vào đây cảm ơn bạn đã xem video đăng ký miễn phí để đón xem những video hữu khác các nhé đấy chẳng hạn như Minh Toàn muốn đánh cái chữ này vào à, trong cái video mình Toàn à, đánh vào xong mình Toàn sẽ cho nó chạy vào trong video đây chẳng hạn như mình Toàn muốn chọn cho nó chạy qua đây đầu chúng ta vào đây xong rồi chúng ta chọn cuối tùng chọn chạy qua đây ra sao ta kéo cái này ra và chữ nó sẽ chạy trong video Đấy. xong bây giờ à, gần được một cái video rồi quý vị bạn Đấy. toàn cho cái uh, phần mềm chuyển cảnh ở đây cho tiếp cái phần mềm chuyển cảnh nữa đây vào đây Đấy, thế là xong chỗ này thì mình toàn cho giọng nó to lên và đây chúng ta cho loại bỏ bớt cái tạp âm Sau đó Minh Toàn sẽ ờ, cho cái logo vào logo chẳng hạn Minh Toàn cho logo một kênh ở đây cho logo vào đây dài tận đây cái này thì quý vị bạn ờ, có thể là chúng ta xem cái ờ, các cái video trước của Minh Toàn để chúng ta biết thêm cái cách mà lồng ghép video với lại logo nhé ở đây xong như thế này thì uh, Minh Toàn đã xong một cái ờ, video và Minh Toàn bây giờ mình Toàn xuất ra và uh, các bạn chú ý ở chỗ này nhé đây chúng ta xuất ra chúng ta ấn vào đây và chúng ta xuất ra cái file một cái file gọi là cái file uh, uh, mà chúng ta ấn bằng Camtasia ở đây toàn làm lại cái này chấm chấm cho các bạn nhìn nhé ở đây khi mà khi xuất đấy là chúng ta nhớ ấn vào file này ấn chuột trái vào file chúng ta chọn xếp AS đây này, đây này. Đấy bạn nhé chúng ta phải lưu vào cái file này thì lúc nữa chúng ta mới làm làm nó nó rất là nhanh được đây thì à, đây là vlog đây Đấy. đây là vlog thì uh, đây toàn à, thế là toàn lưu được một cái video rồi các bạn nhé ở đây thì khi mà chúng ta lưu là toàn đang lưu ở trong cái file này của các bạn này. đây toàn đang lưu tất cả vào một cái file này và ở đây toàn sẽ tiếp tục toàn làm cái video tiếp theo tiếp tục toàn làm cái video tiếp theo thì ở đây uh, khi mà chúng ta làm video tiếp theo thì uh, quý vị các bạn uh, chúng ta hãy uh, uh, đây chúng ta chỉ cần là ví dụ như chúng ta đã đánh chữ rồi uh, có có cái chữ ừ này rồi chữ mà cháy trong video rồi có logo rồi à, có intro rồi thì quý vị các bạn có thể là chúng ta sẽ bỏ phần này đi đấy bỏ luôn cái phần uh, tiếng đi và chúng ta lồng một cái video khác vào chẳng hạn như ở đây toàn muốn lồng một cái video tiếp vào đây đây chẳng hạn như toàn lồng tiếp một cái video tiếp vào đây đây muốn cho cái ờ, video này này tiếp vào đây thì chúng ta cũng ờ, bắt đầu chúng ta cắt ghép và lồng như thế này nhưng mà cái phần logo và cái phần ờ, chữ ừ, chúng ta đánh thì chúng ta để nguyên đấy chẳng hạn như ở đây nữa đây toàn lồng vào đây và ở đây thì toàn muốn cho cái uh, chữ này xuống đây nó nhanh đấy cái này logo xuống đây đấy, logo cho đây rồi chúng ta cho phần mềm chuyển cảnh với các thứ vào đầu logo đây là chúng ta kéo lại cho bằng thế này đấy, xong chúng ta thêm auto ở đây kêu gọi đây xuống đây chẳng hạn Đấy, như thế này xong ta cho chuyển cảnh giống như lúc này với các bạn nhé Đấy, chúng ta cho như thế này chuyển cảnh xong thế này là chúng ta lại được cái video thứ hai và chúng ta lưu lưu thì ở đây Minh Toàn nói lại thêm một lần nữa chúng ta ấn vào file bắt đầu chúng ta ấn vào xếp ES ở đấy quý vị bạn này đây. và chúng ta lưu lại nhé chúng ta lưu lại ở file này và chúng ta luôn giữ cái đuôi này Đấy, để đuôi này không chúng ta chỉ đánh tên để dễ tìm kiếm thôi đấy là cái cách mà chúng ta làm được hai video bây giờ ờ, quý bạn nhìn nhá nhìn ở đây thì mình toàn sẽ làm rất là nhanh và không mất thời gian ở cái khâu này vẫn mới là quan trọng nữa các bạn này. và các bạn à, chú ý cái cách ờ, cách lưu của mình toàn như lúc này nhá xong rồi chúng ta tắt cái, cái camtasia đi xong ờ, tắt đi sau đó chúng ta lại mở lại nó ở đây thì ờ, Minh Toàn à, làm video thì nếu mà có video thì trong một ngày Minh Toàn có thể làm đến ờ, mấy chục video bằng cái cách này được thành ra Minh Toàn muốn chia sẻ đến cho các bạn các bạn biết thêm đỡ mất thời gian và cũng chia sẻ luôn quý vị các bạn Minh Toàn đang làm video này chia sẻ đến phía các bạn là đang là 2 giờ kém 10 à, 2 giờ kém 10 đêm đấy nên mà Minh Toàn sẽ đỡ mất cái thời gian khi mà Minh Toàn làm xong video này chia sẻ cho đến các bạn xong là Minh Toàn sẽ đi ngủ và máy nó sẽ tự làm cho chúng ta chính vì thế mà chúng ta đỡ mất thời, thời gian rất là nhiều đỡ mất công sức rất là nhiều để chúng ta đi ngủ máy nó vẫn hoạt động nó vẫn làm cho chúng ta được đây thì chúng ta vào đây là chúng ta khi mở cái camtasia lên tắt đi mở lên rồi chúng ta sẽ vào file và chúng ta chọn cái mục này đây mục này quý vị các bạn nhé chúng ta chọn mục này Đấy, và cái này nó hiện thì chúng ta tắt đi bởi vì là cái bản của mình toàn là bản gần hết hạn rồi bản cầm ta đấy đây thì chúng ta sẽ ờ, ở đây nó sẽ ờ, báo cho chúng ta là ở đây là chúng nó sẽ hiện lên một cái bảng như này và chúng ta ấn vào F F file nhé chúng ta ấn vào F5 và nó sẽ hiện ra một cái chỗ mà chúng ta sẽ tìm đến cái chỗ mà chúng ta lưu ờ, các cái video lúc nãy thì ở đây là minh toàn đang làm được 24 4 là 8 cái video minh toàn bắt đầu minh toàn phết cả chọn cả đi xong minh toàn vẫn ấm ấn ở đây Đấy. khi ấn ở đây rồi thì ờ, chúng ta ấn next ở đây thì chúng ta chọn chất lượng video như mình vừa làm là chất lượng uh, ờ, HD nên mình chọn 720 720 xong mình ấn next và đây là chúng ta muốn lưu ở đâu chúng ta chọn file ở đây chẳng hạn như ở đây là mình đang uh, lưu muốn lưu ở desktop mình có mục desktop ở đây thì ở đây là có cái ờ, video ngày bao nhiêu video ok đây mình muốn lưu trong mục này mình ấn ok và đây chúng ta ấn, ừ, ừ, ấn cái nút này thì khi mà sau khi mà chúng ta ấn nút này thì máy nó sẽ tự động chạy cho chúng ta và nó sẽ chúng ta đi ngủ nó vẫn làm việc cho chúng ta được à, để ờ, mà chúng ta sẽ không mất thời gian mà ngồi chờ nó nó render nữa nó chạy nữa mà chúng ta đi ngủ một giấc mộng đã chạy cho chúng ta nó làm việc thay cho chúng ta đây là một cái cách mà mình toàn làm video hàng loạt một ngày làm mấy chục video chính vì thế mà mình toàn muốn chia sẻ đến cho các bạn để các bạn đỡ mất thời gian công sức để chúng ta ngồi làm video dài như Minh Toàn ở lúc đầu tiên Minh Toàn là mới làm quen với Camtasia để à, theo dõi những cái video mới hữu ích và thú vị khác thì à, rất mong quý vị và các bạn à, hãy nhấn nút đăng ký kênh đăng ký ở đây là miễn phí các bạn nhé và đấy cũng là một cái hành động mà các bạn ủng hộ Minh Toàn để ra những cái video mới hữu ích hơn Ờ, để phục vụ ờ, bạn được tốt hơn và cũng là ủng hộ Minh Toàn bên đây quý vị các bạn thấy ở đây là đang là 2 giờ kém 10 ờ, này thì Minh Toàn là xin dừng video ở đây nhé chúng ta cứ để như này là máy nó nó tự chạy đến sáng mai thôi các bạn ạ